<clears throat> Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Sâm đây Chào mừng mọi người đã quay lại với uh, series mới của Sâm nhá Hôm nay uh, mọi người ạ Mình uh, sẽ làm uh, đĩa thịt nướng siêu kinh điển cho mọi người nha Đấy um, Đây mọi người này Mình đã chuẩn bị đây mọi người nha Đấy Thịt ba chỉ cực kỳ ngon đấy mọi người nha Thì uh, không liên thiên dài dòng nữa mọi người ạ bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nướng thịt cho mọi người nhá thì uh, mọi người cùng uh, xem mình nướng thịt và um, lát nữa cùng mình thưởng thức món uh, thịt nướng siêu kinh điển nha mọi người nhá mong rằng là hôm nay không thất bại như clip trước nữa mọi người nhá một hồi nhóm bếp thì mình đã nhóm ờ, được bếp rồi mọi người nhá bây giờ mình sẽ ờ, đi uh, gắp thịt và bỏ vào uh, nướng nhé mọi người nhá ơi, hôm mình đã nướng à, thành công món à, thịt nướng à, siêu kinh điển của mình rồi mọi người nhá. Thì đây mình đã chuẩn bị một đĩa dưa và bát nước chấm đấy mọi người nhá. Thì lúc nãy mình có lấy thử cho một miếng để nếm xem là thử cho nó chín chưa. Thì bây giờ mình mời tất cả mọi người thưởng thức món thịt nướng với mình nhá. Wow mình mời cả nhà nhá uhm. thật sự rất là ngon mọi người ạ thì um, cái bát um, gáo dừa này là hôm qua mình um, mua dừa cho mẹ mình uh, là kho thịt nhé mọi người nhá đấy thì mình cũng ờ, tận dụng để mình ờ, làm nước mắm vào đây cho nó hấp dẫn mọi người ạ mới đã cả mọi người nhá ngon lắm mọi người ạ rất chi là thơm mình không nghĩ là thịt nướng lại ờ, ngon thế này đâu mình ăn rất nhiều chứ là ừ, lần rồi thế nhưng mà mình tự nướng lấy vẫn rất chi là ngon mọi người ạ có ờ, có lẽ là do mình ờ, bỏ công sức của mình ra nên là ừ, mình cảm giác nó ăn rất chi là ngon mọi người ạ mời tất cả mọi người nha dưa ngon lắm mọi người ạ dưa là à, dưa của nhà mình tự trồng nhé mọi người nhé. nhà mình à, có một hàng dưa mẹ mình trồng ở dưới dưới, à, dưới nhà thì lúc nào mình sẽ quay cho mọi người xem dàn dưa của mình mẹ mình sau mọi người nhé. đấy mời mọi người ăn dưa với mình nhá bây giờ đang là 10 giờ trưa mọi người thế là trời đang rất chi là nắng mình đang ngồi ở trên đồi nhà mình mọi người Đấy, bên đằng sau mình đây là bên này có một cái ao mọi người lúc nào mình sẽ làm clip uh, câu cá và nướng cá tại uh, bờ ao nhà mình luôn cho cho mọi người cùng xem nhá bán được chấm chanh tỏi ớt của mình cũng rất là thơm mọi người ạ mọi người xem thấy hay thì hãy like đăng ký kênh và chia sẻ video ờ, cho mình nhé mọi người nha thì mình ờ, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình thì à, bây giờ mình sẽ tắt à, video kết thúc ở đây và mình à, thưởng thức nốt cái à, khay thịt nướng của mình nhé mọi người nhé thì đấy thịt nướng mình tự nướng đấy thì lúc nào nó cũng ngon hơn mọi người mình ăn cảm giác mình bỏ công sức ra ấy mọi người thì nó rất chi là ngon đấy chứ không giống như là mình bỏ tiền gì là bỏ tiền mình đi mua mình đi mua về thì mình ăn ừ, nó không được ngon bằng mình tự làm được mọi người ạ thì thôi à, mình à, xin phép mọi người mình à, kết thúc à, video ở đây à, để mình thưởng thức nốt món thịt nướng của mình nha mọi người nhé xin chào tất cả tạm biệt tất cả mọi người